Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, tiếng số kèo nhé anh em. Đó thì uh, như những video trước thôi, trước khi mà đến với video nhận định phân tích của tiếng ấy thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho tiếng nhá. Đó đầu tiên là kênh tiếng số kèo này. À, thì tiếng cũng nói về cái mục tiêu của tiếng trong cái tháng tư này đó chính là đạt mốc 2k sub cho cái kênh tiếng số kèo đấy anh em có thể uh, ủng hộ tiếng bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh này nhé à, thứ hai là anh em hãy ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi cái kênh uh, tiếng bóng đá này cho tiếng nha đây đó thì đây là hai tiếng chỉ có hai cái kênh này duy nhất thôi anh em muốn hộ tiếng thì cứ ấn một lượt đăng ký follow cho tiếng ok tiếng cảm ơn anh em nhé và quay trở lại với cái video lần này thì tiến sẽ tiếp tục nhận định cho anh em cái trận đấu giữa bay em với uh, Freiburg đó thì cái trận đấu này thuộc cái vòng tứ kết cúp quốc gia Đức nha anh em thì trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 1 giờ 45 phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì uh, trong cái giải cúp quốc gia Đức vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 4 ấy, trước khi trận đấu này diễn ra cũng sẽ có một cặp đấu đó chính là cặp đấu giữa cái thằng ờ, đây tiếng cho anh em xem giữa cái thằng ờ, Union Berlin đó Union Berlin với lại Frankfurt ờ, thì cái trận đấu này tiếng cũng đã lên tại cái kênh tiếng so kèo cũng như là trận đấu với Juventus với Inter Milan này hay là Chelsea với Liverpool đó thì anh em có thể tham tham khảo ba cái trận đấu này tại cái kênh tiếng so kèo nhá Ok quay trở lại với kênh tiếng bóng đá tiếp theo đây Trước khi mà nhận định phân tích về cặp đấu này thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá. Đây anh em, à, thì Tiến sẽ cho anh em xem tỷ lệ kèo à, mà nhà cái đưa ra đó chính là chủ nhà bay em chấp đổi cách Facebook lần lượt với cái mức chấp là 1.75 hai hòa 1.5 với 2.25 đó à, và mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 3.25 3.5 3 hòa và 3.75 ở hiệp 1 thì bay em cũng sẽ chấp cái thằng Freiburg lần lượt với các mức chấp là 0.75 cùng với nửa trái này đấy và hiệp uh, tài xỉu hiệp 1 cũng có cái mức uh, khá là cao nha anh em 1.25 cùng với 1.5 thì anh em có thể thoải mái lựa chọn các cái mã kèo mà anh em chơi đúng không trên trang thì nó rất là uy tín ok luôn đó rất nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn chứ không phải như bên thầu ờ, qua bên ngoài qua thầu qua cò nó chỉ có duy nhất một cái mã kèo cho anh em lựa thôi đó chơi như vậy thì vừa mất like mất phí lại không được vào những cái mã kèo mình thích nữa đúng không anh em nó rất là lu bu à, ngoài ra ngoài ra còn có mã kèo thẻ kèo phải cốc nữa anh em kèo gung nữa nhưng mà hiện tại tiến uh, nhận định trận đấu này khá là sớm cho anh em tham khảo trước một ngày luôn ấy cho nên là nhà cái chưa có đẩy lên kịp những cái mã kèo đó nhưng mà chắc chắn với anh em là là là vào cái ngày 4 tháng 4 trước khi trận đấu này diễn ra tầm nửa ngày hoặc là 90 tiếng gì đó thì nhà cái sẽ đưa ra đầy đủ các mã kèo hơn cũng như là kèo cốc rồi kèo thẻ rồi kèo gung cho anh em lựa anh em chơi ok cho anh em thì với những mã kèo này tiến sẽ đưa ra sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo nhé thì ờ, trước khi đưa ra cái sự lựa chọn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như là nhận định về cặp đấu này trước đó xong rồi anh em chúng ta uh, sẽ cùng uh, tìm ra những cái mã kèo mà có thể nói là nó tích hợp nhất để cho uh, chúng ta có thể đầu tư đúng anh em tuy là nhận định sớm tham khảo thôi nhưng mà chắc chắn với anh em là tiến nhận định phân tích rất là kỹ càng chứ không phải là nhận định qua lo cho khó đó rồi cho đại cái mã kèo này cho anh em chơi tiến là không không có phải uh, nhận định cái kiểu như thế nha anh em đấy ok thì uh, quay lại với trận đấu bay em với facebook thì trước tiên nhìn vào cái màn hình anh em sẽ thấy được cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nhá anh em nhớ là tham khảo thôi không có gì chắc chắn ở cái đội hình này hết đó trước tiên đó chính là chủ nhà bay em sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 với cái tiền đạo cấm cao nhất là tiền đạo mang áo số 13 đó thằng châu bông Martin à, ờ, và cái cặp à, cái bộ ba cái bộ ba tiền à, tiền vệ cũng như là tiền đạo hộ công cho cái thằng tin này chính là Sadio Mane đó rồi Musiala cùng với à, Rabbi thì à, có thể thể thấy là cái đội hình của Bayern hiện tại phải nói rất là cứng luôn đúng không anh em chưa nói đến là cái hậu vệ của Hà Lan The Line nữa đó có một cái phong độ rất là tốt luôn cũng như là à, à, à, Alfonso Davies này đó David này thì riêng hai hậu vệ thôi cũng có thể gánh nguyên cái toàn bộ cái Bayern rồi đó cái phong độ cực là khủng luôn đó chưa nói đến là là cái tiền vệ uh, uh, Kim Mích đang thi đấu rất là lăng hoa tại à, màu áo của Bayern nữa đấy tuy tuy chỉ là những cái uh, đội hình dự kiến ra sân thôi đó chuyên gia đưa ra thôi nhưng mà chắc chắn những cầu thủ này vẫn có nhiều khả năng sẽ ra sân nhưng mà chỉ là khác ở cái sơ đồ anh em đó có thể đảo lộn vị trí với nhau ok cho anh em còn về đội khách Faybet sẽ ra sân với sơ đồ là 3421 đó cái tiền đạo cấm cao nhất là tiền đạo mang áo số 38 mươi Prerot à, X đấy à, và cái bộ đôi cái bộ đôi mà hộ công cho cái thằng này đó chính là Ritsudo Anh cùng với uh, uh, Ritfo đó thì đây uh, tiến sẽ không nói nhiều về cái uh, sơ đồ ra sân dự kiến đó nhá à, vì chắc chắn sẽ có rất là nhiều thay đổi nha anh em ok thì à, anh em hãy cùng tiến à, đảo qua thêm về cái à, phong độ của hai cái đội bóng này trước nha đây anh em thì uh, riêng BM BM thì lúc nào những trận đấu của BM thường rất là nhiều bạn thắng đúng không anh em mà theo theo dõi cái giải đấu mà bóng đá đức ấy cũng biết là cái đội hình của thằng BM khi mà nó đã thắng rồi nó sẽ không bao giờ mà mà uh, kiểu như không bao giờ thắng xong rồi lui về phòng thủ anh em mình nó sẽ thắng cho tới cùng luôn trừ khi mà đội bóng nó có một hàng thủ mạnh cũng như là vừa tầm với BM thì mới có thể chống chọi lại với cái thằng BM này thôi đúng không anh em đó thì anh em xem này ở 10 trận thi đấu gần nhất BM nó chỉ chịu duy nhất là hai thất bại đó một cái thất bại 23 trước uh, ờ, Black Bách trong cái thế thiếu người đó 10 đấu 11 của BM uh, ờ, vào cái ngày 18 tháng 2 đó tại Bundesliga cái trận thua thứ hai là cái trận thua vào ngày 19 tháng 3 này đó trận thua tại Bundesliga luôn trận thua trước cái thằng Leverkusen với số 1-2 ngay trên uh, sân khách đó còn lại là 8 trận đấu uh, 8 trận đấu rồi bay em toàn thắng luôn nha anh em đó 42 chúng quên bớt cũng như là 30 quên chum này rồi thắng uh, uh, thắng trước 30 trước Union Berlin này rồi thắng 21 trước uh, Stuttgart này đấy rồi thắng 53 trước Obert và 42 mới đây nhất là 42 trước Dortmund là 6 cái trận đấu này mà Tiến vừa nói là tại Bundesliga nha anh em. Đó và đặc biệt là hai cái trận lượt đi lẫn lượt về tại cúp C1 châu Âu. Đó thắng 1-0 trước PSG này trên sân nhà của công viên cái hoàng tử luôn này. Đó à, và lượt về lượt về thì Bích uh, em được thi đấu trên sân nhà và đã ờ, hủy diệt cái thằng PSG với tỷ số là 2-0. Đó nếu như mà cái thằng thủ môn của PSG ở trận đấu này thi đấu mà không được ổn định, không được tốt ấy thì chắc chắn là thằng PSG này nó sẽ phải nhận đến tầm 4 năm bàn thua luôn chứ không phải hai bàn đâu anh em đó thì đây là cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt của BM nói về BM thì thì không có gì để bàn cãi rồi riêng tại giải quốc gia cúp quốc gia Đức thôi đó cũng như là giải Bundesliga thì cái thằng BM lúc nào cũng là ông lớn của cái giải đấu này đúng không anh em đó cũng như là đầu tàu của cái cái cái nền tảng ờ, bóng đá Đức đấy thì đây à, là cái phong độ riêng của đội chủ nhà tiếp theo đây anh em hãy xem qua về cái phong độ của cái thằng uh, ờ, ờ, Firebird nha anh em đấy thì cái phong độ của Facebook anh em có thấy là thằng này nó cũng có phong độ khá là ổn đúng không anh em khi mà có được tổng cộng là 4 chiến thắng đó 4 chiến thắng cùng với 4 hòa và phải chỉ nhận hai thất bại tại cái lượt trận ờ, ở cúp C2 à, châu Âu mà thôi đó chỉ phải chịu hai thất bại trước Juventus đó một thất bại là một không ngay trên sân của Juventus ở trận lượt đi cúp C2 và lượt về trên sân nhà của mình thì cái thằng Freiburg phải ờ, chịu thiệt khi mà phải nhận một chiếc thẻ đỏ đó và đã chịu nhận thất bại thua 0-2 trước Juventus ngay trên sân nhà của mình ở trận lượt về đó thì sau hai cái trận thua tại cúp C2 này thì tám cái trận đấu còn lại tại giải Bundesliga cũng như là cúp quốc gia Đức thì cái thằng uh, Feyenoord này hoàn toàn bất bại nha anh em đó bất bại với 4 chiến thắng và 4 trận hòa đó thì ở hai trận đấu gần nhất ở hai trận đấu gần nhất thì cái thằng ờ, Feyenoord này đã phải liên tiếp nhận hai cái trận hòa cùng tỷ số một đều tại giải đấu ờ, Bundesliga đó một là cái trận đấu hòa 1-1 trên sân khách trước của Men 05 đó trận đấu còn lại trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước ờ, Hertha Berlin thì cái phong độ của Bayern chắc chắn là rất rất là đỉnh cao ở thời điểm hiện tại đúng không anh em nhưng mà thằng Feyenoord cũng không phải là dạng dừa đó tại Bundesliga thì nó vẫn đang bắt bại cỡ như là bảy tám trận liên tiếp anh em đó một cái phong độ cũng khá là ổn và tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé đây thì trên sân nhà trên sân nhà thì bay em đã toàn thắng liên tiếp là 5 trận đấu đó 5 trận đấu liên tiếp ở 4 trận Bundesliga cùng với một trận uh, tại cúp C1 thì những trận thắng của Bayern anh anh em thấy nè đều cách biệt từ hai bàn trở lên đó đặc biệt là hai trận thắng 3-0 trước Bochum cùng với Union Berlin đó tiếp theo đó là 2-0 trước PSG này và gần đây nhất trên sân nhà thì bay em đã hạ hạ gục ờ, cái thằng Albert với tỷ số là 5-3 cũng như là mới đây mới đây thôi cách đây hai ngày thì ờ, bay em đã hủy diệt Dortmund với tỷ số là 4-2 đó một phong độ rất là ấn tượng mà sau 4 5 trận đấu liên tiếp toàn thắng và ghi được tổng cộng là 17 bàn một cái con số khá là khủng dành cho hùm xám đúng không anh em còn về đội khách về đội khách Feyenoord thì có được hai thắng hai hòa cùng với một trận thua tại cái cúp C2 trước Juventus như Tiến đã nói đấy đó là cái phong độ 5 trận sân khách gần nhất của cái thằng Feyenoord thì với cái phong độ này hai thắng hai hòa và một thất bại cũng tương đối tốt dành cho Feyenoord chứ không đến nổi tệ nha anh em đó thì à, anh em hãy cùng Tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội nhá đây thì trong lịch sử ở ba trận đấu gần nhất chỉ tính ba trận gần nhất thôi thì uh, à, em đã toàn thắng trước Feyenoord đó 2-1 Ờ, rồi 4-1 ờ, này đó cùng với đó là trận thắng 5-0 ờ, thì như anh em đã biết Tiến sẽ nói cụ thể hơn ở trận ở lượt đi ở lượt đi mùa giải Bundesliga vừa rồi nhé ở mùa giải Bundesliga hồi năm ngoái thì em đã thắng 2-1 ngay trên sân nhà trước Feyenoord và ở trận lượt về Bundesliga năm ngoái thì em cũng đã hạ Feyenoord ngay trên sân nhà của Feyenoord với tỷ số là 4-1 đó và tại ở trận lượt đi mùa giải Ờ, Bundesliga năm nay đó năm nay nha anh em thì bay em đã hủy diệt cái thằng uh, ờ, Pibet ờ, với chỉ số là 50 không không có bàn thua nào luôn đó một con số khá là khủng đó thì sau mà thi đấu trận này xong đó hai đội sau khi mà tái đấu với nhau tại cái trận uh, tại cái giải đấu cúp quốc gia Đức cúp quốc gia Đức này ngay trên sân nhà của Bayern xong ấy thì lại tiếp tục uh, Bayern tiếp tục có một cuộc đụng độ uh, tái đấu lại với cái thằng Facebook trên sân nhà của nó đó với vào cái ngày là 8 tháng 4 là chỉ sau 3 ngày thi đấu trận này thôi đó hai cái đội này khá là nhiều viên nợ luôn đúng không anh em nhưng mà tất cả lợi thế đều nghiêng về hùm sám mà thôi đó anh em nghĩ đi mới đây mới đây ở trận lượt đi tại Bundesliga thì em đã hạ 5 không rồi thì chắc chắn tại cái giải cúp quốc gia Đức thì em được xếp ở cửa trên với mức chấp rất là cao đúng không anh em đó thì với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm về một ít thông số về hai đội để để có thể sàng lọc ra những cái kèo mà anh em có thể đầu tư nhé đây trước tiên trước tiên mà tiến muốn anh em đầu tư cái trận đấu này đây anh tiến sẽ cho anh em xem trước xem trước cái cái cái mã kèo mà tiến muốn cho anh em đầu tư đó chính là cả hai đội cùng ghi bàn đây vì sao mà anh em đầu tư cái mã kèo này đầu tiên trước tiên anh em thấy này ở 8 8 trên 9 trận gặp nhau đối đầu nhau gần nhất đó có 8 trên 9 trận luôn nha anh em thì cả hai đội đều ghi bàn đó đều đâm được cái bàn thắng vào lưới đối phương cũng như là anh em có thể đầu tư thêm cho Tiến vào cái mã kèo là xỉu 4.5 thẻ đúng không anh em vì 10 trên 10 trận đối đầu nhau cả hai đội đều về với mức là xỉu thẻ đó đều có từ 4 thẻ trở xuống mà thôi không quá 4 thẻ và ở 5 trên 7 trận gần nhất thì em đều mở tỷ số trước uh, ờ, Facebook đó và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 luôn đó và ở uh, ờ, 7 trên 7 trận gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó thì nhìn vào cái thông số thôi đã trước mắt là là đã có ba mã kèo là mà anh em có thể đầu tư rồi đó đây thì tiến sẽ cho anh em xem ba cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư nha cũng vì cũng vì cái việc mà 7 trên 7 chặn cả hai đội đối đầu với nhau đều có từ 3 bàn thắng trở lên nên nhà cái đã đưa ra cái mã kèo tài xỉu trận đấu này rất là cao đó 3 25 3.5 thậm chí là 3.75 luôn đó thì với những mã kèo này tiến sẽ sàng lọc và cho anh em bốn mã đây tiến sẽ cho anh em bốn mã trong cái trận đấu này nhá bốn mã này phải nói rất là dễ hấp luôn em đầu tiên là cả hai đội cùng ghi bàn đấy thứ hai thứ hai là anh em vào cho tiến là xỉu thẻ 4.5 ft đó thứ ba thứ ba là anh em đầu tư thêm cho tiến đây đầu tiên à, anh em đầu tư thêm cho tiến là cái mã là tài tài bàn thắng 3.35 nhá tài 3.25 à, xin lỗi anh em tài 3.25 ft đó trước mắt thì tiến đã cho anh em là ba cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư trong cái trận đấu này ok cho anh em đó vì sao mà tiến cho anh em đầu tư các mã kèo này thì anh em cũng thừa biết đó 10 trên 10 chặn cả hai đội đối đầu với nhau đều về mã xỉu thẻ thì không có lý do gì anh em không vào mã xỉu thẻ đúng không đó còn 8 ờ, trên 9 trận gần đây thì cả hai đội đều ờ, có được bàn thắng vào lưới đối phương đó 8 trên 9 trận anh em nhớ nhá thì không có lý do gì để anh em không vào thêm cái mã kèo cả đội cùng ghi bàn ở trận đấu này đúng không anh em thêm một lần nữa cả hai đội gặp nhau 7 trên 7 lần gần nhất thì kiều đều có từ ba cái bàn thắng trở lên đó thì ở trận đấu này tài xỉu chỉ niêm yết ở mức là 3.25 mà thôi anh em cũng có thể đầu tư vào mã này đúng không nếu lỡ như lỡ như mà bây em chỉ thắng thằng kia cách biệt là 21 hay là 30 gì đó chỉ à, ba bàn thôi thì mình đen mình chịu mình thua nửa mâm đúng không anh em đó về ba bàn thắng thì mình thua nửa mâm thôi không có gì hết cho nên cái mã kèo thứ tư tiến sẽ cho anh em dần thêm cái mã tỷ số ở trận đấu này đây trước khi dần tỷ số anh em xem này đó thì chỉ có duy nhất ba trận đấu gặp nhau gần nhất chỉ có duy nhất một trận là bên em thắng 2-1 thôi còn lại là 4-1 và 5-0 đó cái tỷ số về tài cái mã về tài rất là cao cho nên tiến vẫn uh, uh, giữ nguyên cái lập trường của mình kiểu như cái phong độ cũng không hề kém của cái thằng Facebook đó và cái phong độ kia bàn cũng cực kỳ tốt của em nên tiến sẽ đẩy cho anh em 4 đó chính là cái mã kèo là dằn một ít vào tỷ số 21 cho tiến ok cho anh em đó anh em chơi như tiến như vậy nè đó dành tỷ số một ít à, dằn một ít vào cái tỷ số bay em 21 đó ghi vậy là cụ thể nhất rồi đúng không anh em tiếng ghi như vậy là quá cụ thể luôn rồi đấy cho anh em có thể dễ dàng dễ dàng tìm những cái mã kèo này mà anh em đầu tư đó anh em nhìn cái này mà anh em không biết thôi tiếng chịu luôn đúng không anh em nhớ nhé mã thứ nhất cả đội cùng địa bàn mã thứ hai là xỉu thẻ 4.5 mã kèo thứ ba là tài 3.25 đó mà mã kèo thứ tư là chỉ dần một ít dần một ít thôi nhé anh em nhớ nhé đây dần một ít vào cái mã kèo tỷ số PM thắng 21 đó thì với những mã kèo này chỉ là những cái mã kèo mà tiến dựa trên những cái thông số của hai đội mà và tiến cho anh em thôi vì hiện tại chưa có cái đội hình ra sân chính thức đúng không anh em chưa chắc gì là bay em nó sẽ tung cái đội hình mạnh như thế này đó và chưa chắc gì thằng Facebook nó cũng tung ra đội hình mạnh như vậy đúng không vì phía trước của tụi nó còn những trận đấu rất là quan trọng đặc biệt là tại giải đấu Bundesliga đấy cho nên đây chỉ là những cái đội hình dự kiến tham khảo mà thôi tốt nhất thì trước giờ bóng lăn tầm một tiếng một tiếng đồng hồ hoặc là có thể là hai tiếng tiếng nắm được cái thông tin chính thức về hai đội ấy lúc đó tiếng sẽ đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn cho anh em chơi ok chưa khi mà mình nắm được bắt được cái đội hình đó nắm bắt được cái lối chơi cũng như là biết được cầu thủ nào đá chính cầu thủ nào dự bị thì lúc đó thì những cái mã kèo mình đưa ra chắc chắn cái xác suất nó thắng sẽ cao hơn rất là nhiều đúng không anh em đó thì những anh em nào mà thật sự mà đang thu tha sau bờ muốn cùng tiến vào bờ đó muốn cùng tiến gỡ gạt muốn đầu tư với tiến muốn cùng đồng hành với tiến thì cứ uh, liên hệ ngay với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 đó tiến có để ở phía dưới màn uh, màn hình trong cái video này ok cho anh em nhìn xuống dưới màn hình thôi là thấy liền cái số zalo đó thì cứ liên hệ với tiến đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết nhé nhưng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của Tiến. Thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đó và có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đó nè em. Vậy anh em có xài à, à, cái ngân hàng nào, có xài chuyển khoản online thì Tiến mới có thể hướng dẫn cho anh em tạo một cái trang chơi như Tiến đúng không? Chủ động cầm cái trang chơi thích mã nào vào mã đó. Nếu mà kèo khó quá thì đợi bóng lăn, đó đợi bóng lăn khi nào mà kèo hạ xuống kèo dễ, kết đội nào vào đó đó. Mình cầm trang mình có quyền, đúng không? kiểu như có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi đó rồi phải góc kèo thẻ đủ mã kèo dị hết mình thích mã nào vào mã đó thôi chứ không cần phải chơi bóng ngoài quả thầu quả cò làm gì hết á phải chơi trước ba bốn tiếng này mất thọ, mất cỏ mất like mất phí tùm lum hết mà mà lại không vào được những mã kèo mình thích nữa ngược lại phải phải chơi khi mà chưa biết được đối đầu hình ra sân nữa đó chơi như vậy để làm gì đúng không anh em chơi vậy chỉ có thu tha thôi cái đó cái đó cũng là cái lý do vì sao mà nhiều anh em sao bờ đấy đó ok thì tiếng nhắc lại một lần nữa để vào nhóm của Tiến thứ nhất phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online để Tiến có thể hướng dẫn cho anh em tạo một cái trang chơi như Tiến ok chưa thứ hai là anh em phải có một cái số vốn cái số vốn của anh em ít nhất cũng phải một hai củ trở lên đó còn cách cầm vài trăm chắc chắn là tiến sẽ không giúp đỡ được anh em gỡ gạt đâu vì vài trăm khó khó rất là khó để chia kèo đúng không khi mà mình muốn gỡ gạt chắc chắn phải có vốn rồi một hai củ tuy là rất ít nhưng mà tiến vẫn cố gắng để giúp đỡ anh em ok cho anh em đó thì anh em nếu như mà đạt đủ hai cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo tiến đợi phía dưới ở góc màn hình trong cái video này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí anh em nhớ nhé và nếu như anh em ngại liên hệ qua cái số Zalo hoặc là không có xài cái Zalo ấy thì có liên hệ với có thể liên hệ với Tiến bằng cái cách là ấn vào cái phần mô tả của video. Mỗi cái video Tiến đều có ờ, để những cái đường link về thông tin của mình dưới cái phần mô tả ấy. Đó, video nào cũng vậy hết. Anh em xem video của Tiến thì bấm vào cái phần mô tả. Đây, bấm vào cái phần mô tả của video thì sẽ thấy được ba cái đường link bốn cái đường link đầu tiên là facebook cá nhân này rồi telegram fanpage cùng với tiktok thì riêng cái fanpage với tiktok anh em có thể ấn vào để cho tiếng ờ, một cái lượt ờ, theo dõi cũng như là một lượt like hay đăng ký gì đó tại hai cái kênh tiktok và fanpage tiếng cũng cảm ơn anh em nhé còn cái việc mà để anh em liên hệ qua những cái nền tảng này thứ nhất đó chính là facebook cá nhân và telegram cùng với fanpage fanpage anh em cũng có thể liên hệ cho tiếng nhé đấy cho nên anh em chỉ cần ấn vào cái phần mô tả trong cái video này đó và tìm đến uh, những cái đường link tiến có để dưới phần mô tả anh em chỉ cần ấn vào thích cái nền tảng nào anh em có xài anh em muốn liên hệ nền tảng nào anh em cứ, anh em cứ ấn vào là sẽ liên hệ được ngay cho tiến ok chưa còn thấy nó phiền quá mà mà không biết sử dụng link để liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo 0963 731 346 thì anh em cứ tự tin mà tìm tới tiếng đi đó mình không biết cái gì mình không biết cách chơi trang hay là mình không biết tạo tài khoản trên trang mình ngại đúng không mình ngại mình chỉ chơi qua thầu qua cò mà bị mắc like mắc phí quá rồi sao bờ nữa mà muốn tìm trang để chơi mà ngại nói chuyện đó rồi ngại uh, sợ tiếng không chỉ này nọ thì anh em đừng có nghĩ vấn đề đó một khi anh em đã tìm thấy tiếng có nghĩa là anh em cần tiếng đúng không tiếng sẽ hỗ trợ anh em một cách hết mình và nhiệt tình luôn đó thì ok tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như anh em thật sự thua tha sao bờ đó cần muốn tiếng giúp đỡ muốn có, có một cái trang chơi như tiếng muốn cùng lấy những cái mã kèo muốn cùng đồng hành với tiếng thì cứ liên hệ với tiếng đi tiếng sẽ đưa vào nhóm vậy thôi à, ok thì anh em yêu quý tiến ấy thì hãy để lại cho tiến một cái lượt uh, like cũng như một cái bình luận dự đoán về tỷ số của cái trận đấu này đó tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà bình luận cũng như là tỷ số mà sớm nhất và chính xác nhất tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé và anh em cũng đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh đây kênh tiếng bóng đá và cái kênh tiếng sâu kèo luôn nhé anh em đó và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó và chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nhé